thì à, ở đây đã có 5 căn thì đã bán hết 4 căn chỉ còn một căn thôi mọi người ạ căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc thiết kế rất là hợp lý và căn nhà này thì thuộc phường Phú Lãm gần với trường đại học Đại Nam gần với trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 21 nó khoảng tầm 500 m mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà trước khi vào khám phá thì ở đây là cái phần toàn bộ ở à đây ở đây có dự án mấy căn thì căn nhà này nó không phải là căn trong cùng tuy nhiên ngõ trước nhà này thì là ngõ không phải ngõ thông mọi người nhé mặt tiền của ngôi nhà thiết kế khá là hợp lý với mặt tiền gần 4 mét và ở đây thì cửa chính thiết kế hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp đó mời theo em và cụ thể đây là phần phòng khách của ngôi nhà với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết có thể dọn đồ về và ở được ngay phần hoàn thiện ở đây là phần tầng 1 phòng khách phòng bếp một phòng vệ sinh hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt đầy đủ hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Giá bán ngôi nhà này hiện tại chủ đang chào là 2 tỷ 500 triệu, bao toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với căn nhà này quý vị có thể vay được tầm tỷ rưỡi tiền ngân hàng, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đó, đây là phần không gian phòng khách ở đây nó có một chiếc cửa sổ nữa ở bên này Đấy, hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng xung quanh dân cư vô cùng đông đúc hàng xóm thì gần gũi thân thiện sổ đỏ chuẩn chỉnh vuông vắn hồ sơ điện hồ sơ nước đầy đủ gần với lại à, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, gần với lại chợ Sốm, gần với trường đại học Đại Nam, gần với ngã Ba Ba La, gần với lại à, bến xe Yên Nghĩa, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở khu vực Thanh Oai hoặc quý vị đi theo cái trục đường à, Ba La mà đi lên tới Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 8 đến 10 km cũng khá là hợp lý. Đây là cái phần phòng khách, còn đây là phần phòng bếp với cái căn nhà cả nhà cả đất giá 2 tỷ rưỡi này nằm trong phân khúc giá rẻ cho nên là cái phần hoàn thiện của nó cũng tương ứng với cái phân khúc giá mọi người nhé Đấy, tủ bếp hoàn thiện xong hết rồi Với gỗ MDF chống cong vênh Xung quanh thì là ốp gạch, mặt bếp, ốp đá granite Phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304 Theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này có thể dọn đồ về và ở Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng ngôi nhà. Với ngôi nhà 33 m vuông thiết kế 4 phòng ngủ rất là hợp lý. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở đây thì là có một cái vách ngăn CNC hợp lý, đẹp, trẻ, màu sắc tinh tế với cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây là gỗ mặt bậc cổ bậc có khả, ốp đá granite tự nhiên. Sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà thiết kế 4 phòng ngủ thì tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, hai phòng ngủ rất là thoáng. Đây. Phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà. Đó. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía mặt sau tất cả các cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây là phần phòng ngủ thứ hai hướng ra phía mặt ngõ căn phòng ngủ này thì có diện tích rộng hơn so với căn phòng ngủ phía bên trong thiết kế 4 phòng ngủ với quý vị nào ờ, mà thích nhiều phòng ngủ thì cái căn nhà mà chia tầng hai phòng khá là hợp lý còn nếu như quý vị nào mà thích tầm 2-3 phòng ngủ thì thiết kế uh, có có những căn nhà chỉ một tầng một phòng thôi đấy đây cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ cũng như phòng vệ sinh thiết kế một loại nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ rất là rộng đây là phần phòng vệ sinh đây đầy đủ bồn cầu hệ thống sen tắm nóng lạnh đầy đủ hết cho quý vị giá bán 2 tỷ 500 triệu đồng hợp lý đúng không ạ đây mời mọi theo lên phía tầng 3 nhé Và đây là phần tầng 3 à, của ngôi nhà Thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2 Đó, như vậy với căn nhà này 4 phòng ngủ riêng biệt 4 phòng ngủ phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng Cửa riêng Cửa thông phòng riêng Đó Đây Thực ra những cái phòng nhỏ bên trong này thì quý vị có thể à, thiết kế riêng cho con cái ở khá là hợp lý các bạn có thể được những cái phòng riêng có không gian riêng tư còn phòng rộng ở bên ngoài thì bố mẹ ở đây đó phòng vệ sinh Quan trọng nhất nó là vị trí tiếp theo, sổ sách giấy tờ pháp lý chuẩn chỉnh đầy đủ thì lúc nào nhà tốt cũng khẳng định với quý vị là 100% giá bán đưa ra là giá bán của chủ đầu tư. Tiếp theo, giấy tờ sổ sách pháp lý hoàn toàn đầy đủ sang tên được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị nào có nhu cầu. Và mời theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế một phòng thờ riêng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây, cũng khá là rộng phần còn lại đây là phần sân phơi phòng thờ này là cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài ánh sáng tự nhiên đây là phần sân phơi sân phơi rất là rộng mọi người nhé ở đây thì những cái nhà mua rồi đều đã về ở hết cho quý vị rồi đấy dân cư đông đúc hàng xóm thân thiện đây là cái phần đèn máy giặt này